rồi chào anh em ha rồi bây giờ là đến với cơ sở lọc phát tài bây giờ mình sẽ cho anh em chơi về bộ môn điện thoại hack game trên điện thoại bài lay nha anh em anh em mình chỉ cần có cái điện thoại và vô được vô trong CH lay anh em mình tải game về anh em mình chơi thôi game bữa nay mình sẽ giới thiệu cho anh em là một bộ môn tài xỉu một bộ môn tài xỉu nha anh em đó anh em mình chỉ cần có điện thoại và vô trong chương trình CH Play đó anh em mình vô CH Play anh em mình vô tìm kiếm anh em mình tìm kiếm tài xỉu 2021 nha anh em cứ anh em mình cứ khi cần vô kiếm tài xỉu bất bất kể loại tài xỉu nào cũng được bên mình đều hát được hết đều cho ra được cái quy luật của nó hết đó tài xỉu 2021 nè anh em đó anh em mình bấm vô đó anh em mình cài đặt về đó nhưng mình là mình cài đặt sẵn cho anh em rồi anh em mình khỏi phải chờ đợi để thời gian của nó tải về thì nó hơi lâu đó bây giờ mình tải về rồi giờ mình vô mình chơi vài cây cho anh em thử mình làm ra cái quy luật của nó có chuẩn xác hay không rồi tài xỉu 2021 đó dân gian nha anh em đây mình tải về cho anh em xem nè mình vô anh em coi thử chơi nó quy luật của mình đưa ra nó có chuẩn xác cỡ nào cho anh em xem đây vô là màn hình chính nó là như vậy đó anh em anh em mình vô chơi đó một bên tài một bên xỉu anh em mình chơi ra ngoài sòng sới anh em mình chơi á anh em mình thấy người ta chơi á anh em mình chỉ cần chụp lại màn hình và gửi lại cho qua bên mình nó có nhiều cái số series rồi nè anh em chỉ cần chụp lại màn hình gửi qua bên mình là anh mình sẽ tìm ra được ờ, bản hát cho anh em hoặc quy luật của anh em anh em mình chơi ok chưa rồi bây giờ mình sẽ test cho anh em xem vài cây coi nó chuẩn cỡ nào đó bây giờ mình quấn ba cây săn chín năm năm cho anh em thử nó hên xui là tỷ lệ mình ăn thắng thua là bao nhiêu nha anh em đó giờ mình mở tài nè giờ mình sóc nè giờ mình đánh mình đánh hên xui 5, 5 năm ba cây cho anh em coi nha giờ mình đánh tài nè mở này vẫn có tài nha anh em giờ mình đánh xỉu nha anh em đó giờ mở nè có xỉu luôn anh em giờ mình đánh tài tiếp anh em mở nè có tài nữa anh em đó bây giờ mình đánh theo quy luật cho anh em anh em mình xem quy luật bên mình đưa ra thì nó chỉ có chuẩn thôi bây giờ nó sai hết nha anh em đó bây giờ mình sóc nè theo như mình đánh quy luật á mình chỉ cần nhìn vô là mình biết nó ra cái gì rồi như mình lay là mình sẽ đánh con xỉu xỉu thấy không anh em quá chi là chuẩn luôn nha đó anh em mình chơi á anh em mình cứ liên hệ qua bên số điện thoại 09 ấy 0786 01 1234 07 8604 1234 liên hệ con số điện thoại bên mình sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 7 đó bây giờ mình đánh thêm vài cây cho anh em để anh em coi cái tỷ lệ chuẩn của nó được bao nhiêu mình sóc nè đó giờ mình vẫn đánh xỉu cho anh em nè đó vẫn là xỉu sóc nè anh em nè xỉu nữa nè anh em nè đó anh em mình đánh là yên tâm 100 phần trăm có bao nhiêu anh em mình đánh hết bao nhiêu đó anh em mình cần đánh vài cây là đủ gỡ nợ của anh em rồi đó bây giờ mình đánh tài nè mở này vẫn tài nè sóc nè xỉu nè mở vẫn xỉu nè đó anh em mình thấy không bây giờ mình sẽ cho qua bên chương trình là mình bên mình làm cái thì mình sẽ không có thể cho anh em biết được tại anh em mình có rất là nhiều người mua khác nhau nhưng mà anh em mình không có thể cho anh em biết được bây giờ mình cài đặt bên bên làm cái thì mình sẽ chơi bây giờ mình cài đặt xong rồi đó bây giờ như mình làm cái á bên người ta người ta đánh tài nhiều á thì mình sẽ mở xỉu như mình á, mình mở xỉu á, thì đây mình sóc nè nhờ ta đánh hết về tài đúng không không ai đánh xỉu hết thì mình mở xỉu đó xỉu người ta cắn ớt rồi á người ta vẫn đánh tài thì mình vẫn mở xỉu đó mình cho người ta cắn ớt thì mình cứ người ta đánh tài thì mình cứ xỉu đó lâu lâu mình nhả cây cho cho người ta người ta ăn thôi đó đây là, là gọi là làm chế độ làm cái nha anh em người ta đánh tài thì mình mở xỉu người ta mở đánh xỉu thì mình mở tài đó như bây giờ người ta đánh tài đi mình mở xỉu tiếp đó như người ta cây rồi lâu lâu mình phải nhả cho người ta một cây đó anh em mình bây giờ mình người ta quýnh xỉu thì mình mở tài thấy không rất chi là đơn giản anh em muốn biết thì cứ liên hệ qua số điện thoại cho mình rồi có gì mình sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 7 luôn đó rồi xong bây giờ là bên mình á có bán rất là nhiều loại trò chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa đó trên game luôn nha anh em trên CH Play luôn nha anh em đó bây giờ bên cơ sở mình á còn có bán hột bầu cua 5 năm bầu cua 73 73 đó bầu cua theo ý muốn luôn nha anh em anh em mình thích kích cỡ cỡ nào cũng có hết đó đây là những hộp của khách đặt mình đã làm cho bây giờ mình quay cho anh em xem rồi mai mình sẽ gửi cho khách đây là những bộ tem của anh em thích mọi mùng mọi miền nó sẽ khác tem khác nhau đó người thì chơi hộp xốp người thì chơi hộp giấy đó anh em mình á, thích cái gì cứ liên hệ theo số điện thoại cho bên cơ sở mình theo số điện thoại 07 8601 1234 07 8604 1234 thì sẽ gặp trực tiếp mình mình tư vấn cho anh em thật kỹ càng đó rồi xin chào toàn thể anh em ha